Khi quyết định mua mới xe hơi, ta cần tính xem mình chịu được mức giá nào, khoản vay ngân hàng bao nhiêu. Phần tiền thanh toán liên quan đến xe không nên quá 1 phần 5 thu nhập nhàn rỗi hàng tháng, tức thu nhập sau khi trừ chi phí sinh hoạt và các khoản chi trả nợ khác. Phần tiền thanh toán hàng tháng này bao gồm cả tiền trả ngân hàng, tiền bảo hiểm và tiền xăng. Tính một cách đơn giản thì khoản tiền phải trả hàng tháng là khoản vay gốc cộng với lãi suất chia cho số tháng Thời hạn vay càng lâu, khoản phải trả hàng tháng càng ít nhưng tiền lãi tổng cộng sẽ càng cao. Ví dụ ta vay 450 triệu với lãi suất 5%. Nếu trả trong 4 năm, hàng tháng ta trả hơn 10 triệu. Sau 4 năm, ta trả khoảng 44 triệu tiền lời. Còn nếu trả trong 10 năm, hàng tháng ta trả chưa đến 4 triệu rưỡi nhưng sau 10 năm ta trả gần 120 triệu tiền lời. Ta nên vay 3 đến 5 năm mà thôi và vẫn phải thoải mái tài chính trong khoảng thời gian đó. Nếu không thì chiếc xe có lẽ là quá đắt so với ta. Không nên mua xe bao gồm các khoản thỏa thuận tài chính với nhà xe. Ta nên tách chuyện mua xe với chuyện vay mua xe ra, tức là dò tìm mức vay thấp nhất với các ngân hàng, rồi đi gặp nhà xe tập trung làm sao thương lượng mức giá thấp nhất. Nhớ hỏi về mọi điều khoản chưa rõ, về các khoản đã bao gồm và chưa bao gồm. Nhà xe thường thêm vào các khoản phí phụ như là bảo hành kéo dài, phí xử lý chống rỉ vân vân. Vì vậy ta phải hỏi rõ và không e ngại bước đi hủy không mua. Cuối tuần là giờ vàng của nhà xe, vì vậy nếu ta xuất hiện vào thứ hai đầu tuần, nhân viên kinh doanh có thể sẵn lòng giảm giá. Ta cũng nên mua xe vào cuối tháng, vì cuối tháng nhân viên có thể muốn đạt doanh số lấy tiền thưởng. Ví dụ tháng này anh chàng nhân viên kinh doanh còn thiếu một xe, ta xuất hiện vào ngày 29 30 cuối tháng anh ấy có thể rất sẵn lòng giảm giá. Đặc biệt là khi sắp có model mới ra, ta có thể mua model hiện tại với giá thấp hơn. Nếu model sắp ra khác nhiều so với model hiện tại, giá lại càng rẻ hơn nữa. Có thể bạn sẽ hỏi ai muốn lái model cũ chứ? Câu trả lời là người tiết kiệm và người thông minh sẽ muốn. Vậy khi mua mới xe hơi, ta nên trả hết tiền vay trong 3 đến 5 năm mà thôi. Tiền trả hàng tháng không quá 20% thu nhập nhàn rỗi, không sử dụng các thỏa thuận tài chính của nhà xe. Nên mua đầu tuần, mua cuối tháng và canh model sắp ra yêu cầu giảm giá model hiện tại.